vào ví dụ số 1. Cho dòng điện xoay chiều có tần số 50Hz chạy qua một đoạn mạch. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp cường độ dòng điện này bằng 0 là các em có 4 đáp án. Đáp án A 1 phần 25 giây, B 1 phần 50 giây, C 1 phần 100 giây và D 1 phần 200 giây. để chưa các em? À, chúng ta nhớ thầy, thầy vừa đã chỉ ra trong lý thuyết rồi. Thì sao ạ? À, cường độ dòng điện và điện áp trong dòng điện xoay chiều thì đều biến thiên điều hòa theo thời gian có nghĩa là nó rất giống so với dao động cơ mà rất giống như vậy thì tất cả các dạng bài tập liên quan đến đại cương của dòng điện xoay chiều bao gồm bài tập về thời gian bài tập về à, biến thiên này kia đều đều có đều giống so với lại dao động cơ nhé rất giống được chưa các em đây là một ví dụ điển hình cho điều thầy nói được chưa nhỉ nhớ thầy à chúng ta nhớ điều là gì ạ cái cường độ dòng điện thì biến thiên điều hòa theo thời gian có nghĩa là biểu thức của chúng y của thầy thầy viết lại bằng y không cốt của omega t cộng với phi À, đề bài cho các em tần số F bằng 50 Hz. F bằng 50 Hz. Giờ đề bài hỏi các em là khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp mà cường độ dòng điện này bằng không. Bằng không tức là ta hiểu đang ở gì ạ? À, ta nhớ lại trục thời gian ngày xưa mình học nhé. Đây là vị trí cân bằng O, đúng nhỉ? Thì đây giả sử là Y0, thì dưới này sẽ là gì? Trừ Y0 thôi. Giống y chang giống như là biên độ này, đây là biên dương, đây là biên biên âm, đúng không nhỉ? thì cường độ đi theo chiều nào thì cường độ dòng điện âm hay dương tùy nhé đó thế thì bây giờ giả sử tại thời điểm ban đầu là cường độ dòng điện đang bằng không thế thì ta nhìn này bằng không này đi ra biên đây xong quay trở lại đây giả sử đây đây bằng không này ra biên này rồi quay trở lại này đó thế thì đây sẽ là bằng delta t thầy bằng mấy đây khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp đấy cường dòng điện bằng không chính là delta t bằng bao nhiêu đây à từ không đến đi không là t trên 4 thế t trên 4 nữa là 2t trên 4 đúng nhỉ tức là bằng t trên t trên 2 đúng không ạ bằng t trên 2 mà t của thầy thì lại bằng gì 1 trên f đúng không t bằng 1 trên f đây sẽ là 1 trên 2f đó mà f của thầy bằng 50 rồi f bằng 50 thì cái này ta dễ dàng tính được là bằng 1 phần 100 giây như vậy đáp án đúng của ví dụ số 1 này là đáp án C rất dễ đúng không em nhưng mà để hiểu rõ hiểu sâu thì các phải nhớ kỹ thầy đó là gì là dòng điện xoay chiều là dòng điện có cường độ biến thiên điều hòa theo thời gian biến thiên điều hòa theo thời gian có nghĩa là gì là giống với dao động cơ giống là sao là chúng ta hoàn toàn đưa các trục thời gian này đưa các kiến thức của dao động cơ sang phần này làm các bài tập đại cương rất dễ